Música vì nỗi nhớ em nhiều quá anh dành cho em hết nên không còn cho người ta người đến với anh thì chôn người trốn anh anh lại yêu chờ gì đó mà anh biết không thể trở lại vì lần cũng muốn mở lòng đây nhưng sợ về đến nơi đó em lại đi sợ với người mới nhưng sợ sẽ không còn tối tên mà đã theo anh cũng với những kỷ